rồi chị ơi Tới nữa à Em bắt đầu thấy hơi mệt rồi đó Thôi thì lại bài cũ chứ sao giờ Mà mày nữa Bắn cho cố vô Trận nào cũng mời kia thì tụi con gái nó chạy Rồi em biết rồi Em cho vô nhá. Anh ơi Em yêu anh bằng cả tâm hồn Bà tròn à, Hả này là con nào? Anh ngoại tình đúng không? Tôi ở nhà nặng nhọc nuôi con mà anh vô game ngoại tình à? Anh có vợ rồi á Vậy mà anh nói anh chưa có người yêu đầu phụ bà mời ấy, ta mới nói nhiều đạo diễn mời đóng phim quá bằng chị Mày nên tự hào vì có một người như chị đây nghe chưa À vâng, à vâng, làm ván từ chiến đi Nhớ bán ít thôi đấy Em yêu anh ra đây với anh này Cuộc sống mà tới công chuyện nữa Ê đôi bạn trẻ Đây là game đồng đội nha Ghê cố tụi mày à Anh ơi kệ tụi nó Lại chùm đầu với em này Mấy hôm không chơi cùng nhớ quá anh à Anh đây anh đây Yêu em này Tao kim tụi mày rồi nha Min với Eric Thôi đi thôi em Gục ba rồi kia cố lên em tôi Cày thế nhở Ủa chúng mày có chơi không Thôi ao đi em Chúc bạn Min với bạn Eric sớm chia tay nhá Trời toàn gặp bọn đâu không à Ê ê khoan khoan khoan Im im mẹ gọi mẹ gọi Gì sao mẹ gọi giờ này Alo mẹ ạ Thế hai đứa cũng ngoài 25 hết rồi Không tính dắt con dâu con rể về ra mắt à Kìa mai mẹ hỏi kia Ủa sao chị hỏi em Ủa chứ con dâu con rể Alo À vâng vâng con đây Thế sau về nhớ dẫn ra mắt về cho mẹ nhá Ờ nhưng mà con đã có Không thì đừng về Sao rồi chị Tắt máy rồi Căng nhỉ Tại mày ấy, chị đã không có mà mày còn kén chọn Giờ mà không dắt người yêu về là mẹ không cho về đâu Hơi căng, hay là chơi lớn một lần đi Gì, Giờ em với chị vô tim 4 ghép xem ai mặc đồ đôi với mình thì tán người đó luôn Ok không? Cái gì? Chắc ghép 100 trận cũng chả có đâu Thì kiểu ghép được là duyên rồi Tông lại không có nhà mà về Em này có không? Đâu để xem À đu Ờ anh hai Nay ghép được hai bạn mặc đồ giống mình luôn này Chào hai bạn gì đó nha Mày hiểu ý chị chứ Bi Lần này về được nhà rồi Để tôi cứu hai bạn cậu Chị cứu Trường đi để em cứu Vi Cậu lợ tôi một mạng nha cô bé Anh hai Hai người này vui tính thật đấy trường cũng đợi tôi một mạng nha thế làm sao để trả nào dùng cả đời để đền đáp đấy nhá <laughs> đúng là vui tính thật thế này là trả ơn rồi nhé thế thôi vi không cần cứu tôi đâu tao đó nếu cứu là phải cứu cả đời em chị khá lắm lên cổng trời mới có người nhường cậu đi trước này tôi là tôi có thấy cậu giống ai đó đó giống ai người yêu tương lai của tôi đó bảo sao em cứ thấy vi giống ai đó các bạn các bạn đi lên, chị em mình sắp có người yêu rồi Đây, kết bạn rồi Ê, trong nhóm kìa, ra xin vô đi chị <laughs> Chào cậu nha Ủa mà em gái cậu đâu Vy à, nó đã chơi với người yêu nó rồi Ủa, Vy nó có người yêu rồi á Ờ, người yêu tôi xin vô này Cậu cũng có người yêu rồi á Anh chờ em có lâu không Ốc, bạn Min Cậu quen người yêu tôi à Ai, thời tới cản không kịp rồi Ủa bạn Min Cách quen người yêu tôi à Ủa cậu biết tôi à Ây da, sao quen nhanh thế? Mới ghép trong trận từ chuyện nãy mà Ơ nhưng mà tôi tưởng người yêu cậu là em Anh ơi em không muốn chơi với cô ta Em muốn chơi thêm hai với anh thôi à À vậy cách chơi đi nha, tôi chơi với Minh rồi Ơ ờ, khoan đã Nếu như mình nghĩ thì người yêu Vi không lẽ là Cay thế nhở, chị có biết vừa lấy em mới thấy gì không? Yên yên yên, để chị đoán, có phải Vi có người yêu và người yêu của Vi là Eric, đứa mà mình gặp trận tử chiến trước đúng không? Ủa, sao chị biết? Lẽ nào? Thì Trường có người yêu và con người yêu của Trường là đứa mà anh yêu ơi với Eric đó, có min đó. Thế vậy là từ từ, từ, im lặng im lặng, bố gọi bố gọi. Gì vậy? Mẹ rồi đến Hello, bố à? à? Dạ vâng con đây, bố gọi con có việc gì không á? Thằng em mày có gần mày không? đứa bố nói chuyện với nó. Ê kìa, bố đòi nói chuyện với mày. Anh... Gì? Sao nói em? Con đây bố ơi Thế mày có định lấy vợ không? Chứ bạn của bố mày á, người ta có cháu bé hết rồi Con biết rồi Cái câu này tao nghe mày nói từ năm ngoái tới năm nay rồi đấy Lần này ha, mà mày không dắt bạn gái về thì đừng có vác mặt tao ờ, nha Bố Lại tát rồi đúng không? Căng thật đấy Giờ sao giờ? Kiếm được hai người thì hai người có người yêu hết rồi Nhưng người yêu họ lại cắm sừng họ Nghĩa là mình, mình vẫn còn, cơ hội, Nhưng đến giờ chơi cũng không được chơi cùng thì làm ừ, ăn cái gì? Có cách này rồi, thay đồ đi, cứ như chị dặn mà làm á Thôi thì xuân này con không về chịu khổ tí chắc cũng không sao ok rồi đấy rồi các bạn đi để coi à đây rồi Ơ, ờ, nay không chơi với Trường à? À, mày tính nói với Trường chuyện tao về đấy. Ừ, khoan khoan khoan, làm gì có chuyện đó. Để ý Hoàng Thư đi. Ôi, sao lại tặng đồ tao vậy? Đúng bộ mà tao thích. À, thì quà là bạn thân, cho tao là bạn thân mày nha. Sao tự dưng? Ờ, thì tại bữa gặp tử chiến tao thấy mày vừa nói chuyện dễ thương lại còn duyên dáng. Mày đúng là biết nhìn người đấy Thôi thì cũng được Miễn là tặng tao đồ nhiều vào Ok ok Trường xin vào này Mà chuyện tao với Eric yêu nhau mày cấm nói với Trường Nhưng tại sao mày làm vậy? anh bảo nó nghèo Thế sao không chia tay rồi yêu Eric luôn Mày thì biết gì Nó nghèo nhưng công ty em gái nó giàu Thôi nó vô này Đừng nói gì đấy Ủa sao em bảo không thích chơi với cát Anh yêu à Giờ nó là bạn thân em Đúng không cát Đúng rồi Và anh yêu mày sống là của tao thôi Mày thì thầm gì đó Đâu đang chúc phúc đó Để mình cứu bạn yêu Đúng là có bạn tốt Rồi mày sẽ phải trả giá vì làm con rể mẹ tao buồn Mày lại thì thầm gì đó lên xe anh đèo này Minh ơi Ôi, xe gì mà sự kính mặc định Bảo thay không chịu thay ta lên ké tí nha Ủa cậu Ủa sao đứng yên rồi Em ơi lại mất mạng hả À anh chơi đi nha em có việc xíu Nhưng chuyện gì Lạ thật dạo này cứ bọn gì đột xuất Đồ ngốc bị cắm sừng như vậy mà không biết Ủa cậu nói ai vậy Chứ trong đây ngoài tôi với cậu còn ai Nhưng cậu là bạn thân Minh Sao lại nói Minh Nếu tôi không làm thân với nó sao tôi gặp được cậu Sao lại muốn gặp tôi Vì tôi thích cậu không được à vì tôi thích cậu, không được ạ? À? Nhưng người yêu tôi là Minh và tôi yêu cô ấy Nhưng mà nó không xứng với tình cảm cậu dành cho nó Và nó đang cảm... Cậu đừng nói nữa, tôi tin cô ấy sẽ không bao giờ làm vậy với tôi đâu Hy vọng không có lần sau cậu nói Minh như vậy Chào cậu Min mời, không biết là trường có trong đó không ta? May quá, trận này mình phải nói lần nữa mới được Bạn thân yêu chơi không? À, tất nhiên Anh là... muốn chơi team hai thôi, xin lỗi Cát nhé còn rút như cá heo hồng Đã hiếm khó câu lại còn đứt dây Gì đấy đừng bảo thất bại cả chị đến em nha Lần đầu tiên trong cuộc đời em bị gái kích Nghe vẻ cách này không ổn rồi Chắc là chị phải chuyển sang đánh nhanh thằng nhanh thôi Kiểu gì Như này nhá Ok cách đấy ổn đấy Được rồi vậy chị triển khai trước rồi đến mày kìa Lòng anh chợt hơi căng Tình yêu này đến lúc lúc thấy anh sang vụt qua Ôi, được đi mà Đi mà đi mà, đi mà, đi mà. Hay quá Min ạ mày tới công chuyện người ta liền Mẹ mình sắp có con đệ rồi Ờ, alo alo Bên đã xong chưa cậu? Nhanh lên, tiếp tục còn chơi với người yêu tôi Ờ, thế Min ở đâu mà giờ nó không chơi với cậu? Min ra chơi với cô bạn thân lâu năm á, game lại nên lát mới chơi à, lần thế à? Vậy đợi tôi chút tôi mời này Hi bạn yêu, nay mời Eric vô nữa, ta muốn tặng quà hai đứa Yeah, lại có quà à, ok bạn thân Ai đây em nhìn quen thế Trước có ghép chung trận lần rồi mà Ơ, ờ, em ta xin vô, cho nó chơi cùng một trận rồi tí ta tặng quà sau nhé Ok ok Quà gì em? Nó giàu lắm anh À được, cứ giàu là ok hết Bảo em mày nhanh lên, còn tặng quà cho bọn tao Em nó nhìn cũng rít phết nhờ Ủa mình xem bảo <clears throat> Thôi vô nha vô nha Lâu không chơi với em, anh nhớ quá à Em cũng nhớ anh Anh rắn đào con ve nhiều vào Xong đá nó Ôi, nha này Tránh xa người yêu tôi ra Anh yêu ơi ra đây em cho đồ này Người yêu tôi cho tao mà Mày làm cái gì vậy Em mày cứ bị làm sao ấy cắt À để tao nhắc nó Đi đây Giờ thì cậu đã tin lời tôi nói chưa Chỉ có tôi yêu cậu thôi Xe anh yêu mãi đẹp Chẳng như sự kinh mặt đỉnh của thằng kia Của ai bắn vậy À địch địch địch trước mặt kia kia kia kia Cậu bình tĩnh lại đi Evi, tao hỏi nhá, thế bao giờ mày chia tay trường? Tao nói rồi mà, đợi anh yêu của tao đào thêm tiền của con vi em nó Xong tao đá nó liền, đúng không anh yêu? Đáng làm người yêu thằng trường thêm vài hôm nữa thôi nha Xong anh sẽ không để em phải khổ nữa Gì mà em mày cứ cổ bọn tao Thằng này nó bị gì vậy? Ơ ờ, ao, em mày bị làm sao vậy cắt? Chắc là trường buồn lắm Mina, mày nhớ mặt tao đấy, mày phải an ủi trường mới được Thôi nào ngoan tôi Xin lỗi vì đã không tin cậu và đã kích cậu hôm qua À không sao, mấy khi được chồng mình kích đâu À <laughs> không có gì Tôi biết là cậu thấy được sự thật cậu buồn lắm Nhưng mà không sao hết ạ, có tôi ở đây Ai nói buồn, buồn vì thế loại này đời không nể Tôi tưởng cậu yêu cô ta Yêu chứ, nhưng yêu đúng người thì mới buồn Đúng rồi, cậu yêu tôi là quá đúng người Cậu lại thì thẩm gì đó À gì đâu, làm việc có gì Cậu giúp tôi một chuyện được không? Giúp cả đời còn được Ơ, ờ, sao thay đồ rồi? Cứ mời hai đứa nó vào đi Mày còn dám để em mày vô chơi nữa à Mày có biết tao gánh gáy cả lưng không hả Tao chả hiểu nổi mày có đứa em như Ôi trời, phun hành động xuống luôn Em mày giàu thế hả trời Thì tất nhiên, nhà nó có gì ngoài tiền đâu Mỗi tội chưa có người yêu Cái thằng này, người yêu Min còn ở đây kìa, nhắn gì Thằng kia, mày có thấy tao ở đây không mà dám nói vậy Min, out ra chơi với anh, không chơi với bọn này nữa Anh đi mà em muốn chơi với cát Em Thôi rồi cùng vô chơi đi Chỉ căng em cắt rồi thôi mà Ra đây trụng đầu với anh Tao em lại qua đứng với nó Này cát bộ em mày giàu lắm hả Ăn sáng 500k là biết rồi đấy Em ra đây với anh thôi Anh nói nhiều quá à Tù ơi ra đây mình cho đồ này của em Em phải cho anh chứ sao em lại cho nó Tôi cho em của bản thân tôi không được à Anh làm tôi hơi khó chịu rồi đấy Lên xe anh đèo Em còn đứng đó làm gì nữa em ơi xe mới mày đỉnh thật sự Ôi, sao em lại ngồi xe nó Anh nói ít thôi Anh ở đây mà em chạy đi đâu vậy Để mình cứu Tù nha Ai, Số thân, thôi để mình cứu bạn ha Mina, rút cuộc anh hay là thằng kia là người yêu của em vậy Ủa sao anh thái độ với em Đừng có vô lý như vậy Ây da, bình tĩnh sao lại cãi nhau rồi Bây giờ em chọn đi em chơi với hai chúng nó hay anh Ờ, tôi lại nhắn mà gì đấy Mà có ngon á thì bật mic nói chuyện với tao này Chứ đừng có tán người yêu tao nhé Ai là người yêu anh Thật ra Tù ơi tôi với Eric chỉ là bạn thôi mà nó cứ bám theo tôi ấy Cô dám nói vậy tôi không ngờ cô Hai bạn diễn hay lắm Ủa giọng quen quen sao lại có giọng trường ở Nếu đây Nếu tôi không ở đây chắc trung thu này tôi không cần phải mua kỳ lân mà vẫn có sừng đấy muốn Ờ anh em xin lỗi không phải như anh nghĩ Thật ra Không có xin gì hết xin xỏ bỏ tiền Mày được lắm cách Có giỏi động vào cá xem tôi không tha cho cô đâu ờ, anh... Còn mày nữa Eric đừng vì thế loại này mà phải đánh mất bản thân như thế Anh Eric em Em hiểu rồi, xin lỗi anh và Vi nha Trời, nó đã cái nơ ghê, cảnh bọn này đáng bị như vậy Thế cậu không định trả lời tôi à Trả lời gì có Tin nhắn đổi kìa Ủa, có thấy gì đâu, tôi thấy mỗi tin nhắn cậu gửi Min à Ai bảo tôi gửi Min Ơ, ờ, tôi tưởng cô đấy cậu nhắn Min Ai bảo cô Min, nếu cậu không phiền Hay để tôi lo cho cậu được ờ, không Tôi, chuyện này đến đột ngột quá Tôi, À, tôi đùa thôi, cậu chơi đi nha Tự dưng tôi bỏng có gì rồi Hả, ủa, ủa là sao, là mình vẫn ế à Tức thế nhở, đồng ý nhanh một tí được rồi Cách của chị hay thật đấy Giải quyết nhanh gọn lẹ bọn cắm sừng Thế vì nó lại trả đổ quá Nào đã đổ Thế anh Trường đổ chị rồi à Lấy đâu ra Qua tí thì cắn câu mà đứt luôn rồi Mày cũng thế à Cũng thế khó câu quá Chắc phải đổi cần câu mới thôi chị ạ à? từ từ từ từ Min xin vô này. Eric nó cũng xin vô em nè Mày giỏi lắm yeah. Dạ. Sao tao không dám Mày nói cái lý do để tao không dám xem Thằng nghèo kia Y chia tay với tao á Thì Y sẽ yêu mày à Nghèo á Mày nghĩ tao như thế này Em tao nghèo nổi không Mày lừa bọn tao Sao ăn ở cho đẹp chứ không lại gặp bọn này Thì hơi buồn đó Tiễn khách em ạ à. Non thế nhờ còn dám xin vô Ê order này mới lẹ mới lẹ nhé Tự dưng em thấy mùi tình yêu ở đây chị ạ à? Ờ sao anh nhìn cậu ăn mặc Nhìn bánh trai đúng không Thế mới xứng mới cậu à, chứ Lẹ à, à, lẹ em Dạ đây đây đây Ủa sao phải đồ giống bọn tôi Đúng đáng nhẹ này còn ngại Liêu liêu Em gái anh hiểu ý anh rồi đấy Hai anh em nhà có người đợi đấy Vi à cậu đợi đấy Ngồi xuống đi mà đi mà Đi mà Không nha Hai chị em tôi khổ quá mà Giờ yêu tôi không? Không là tôi không cứu đâu nha Hai, Không cứu cho anh em mình tình ao thôi Vi nha Dạ đành về thôi anh hai Đây đây đây cứu đây Đồ nhẫn tâm À quên hai người đang đeo ranh mà Nên không dám ao đâu Đồng ý đi tôi cứu cho nè à, Chắc em phải nhớ anh hàng xóm kéo ranh rank Cái đứa em gái bạn anh cũng bắn hay lắm Đây được rồi cứu đây khổ lắm Chị em mình thật là khổ tâm mà Hai giờ thế này trường với Vi solo kèo với tôi với Bi không? Kèo gì? Tất nhiên là kèo làm người yêu rồi Chị em thông minh đấy có chắc chưa Sợ rồi chứ gì Chị không nên chơi kèo với anh em đâu Em khuyên thật Này thì khuyên dậy muốn rồi đi Chị em sắp có người yêu rồi Mày bán kiểu gì vậy thằng này Ờ à, thì gặp Vi hơi run Em đã bảo mà chị không nên chơi kèo với anh em Kiếp này coi như bỏ rồi Buồn không? Tán gần năm không đủ, chị hỏi có buồn không? Thôi để chị gọi mẹ bảo Tết này con không về Hà, lại một cái Tết xa nhà rồi Alo mẹ à, tình hình là Tết này Thế sao? Có người yêu dắt về rồi đúng không? Dạ không, nhưng mà con sẽ cố Sao thế chị? Lại tắt rồi Rồi thôi, giờ ra chợ mua con gà Tết về chị em mình ăn với nhau à. cái Gì mà hai người thở dài thế? Thôi vô đi Lên xe này Ơ khoan khoan khoan, mẹ gọi lại này Alo, con gái à? Hai đứa về ngay, mẹ dẫn đi xem mắt nhá Hả? Xem mắt á? ơn nhưng Chuyện gì với Cát À không, không có gì Ê, ra nói chuyện với chị Bọn tôi ao tí nha, tí chơi Không có nhưng nhị gì hết đấy. Tán mãi hai đứa nào có đổ đâu à, nhưng... Con chào cô, con là người yêu của Cát Còn con là người yêu của anh Bi hả? <laughs> Rồi đấy, mẹ mày giúp chúng mày được đến Ủa, đây thôi mẹ. Lo Tết này dẫn về nhà ờ, nhá Là Bi Ơ, gì nữa, nghe lời mẹ đi